À, vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Nông dân làm giàu Và ngày hôm nay thì mình à, sẽ làm một clip đặc biệt so với tất cả những clip mình làm trước đây à, Nó không phải là giới thiệu về chim bồ câu Cũng không phải giới thiệu về à, cái cách mà làm sao để nuôi bồ câu chất lượng Cũng như là cách phân biệt chống mái Hôm nay thì mình à, sẽ à, kiểu như là làm một clip à, à, chúng kiểu thách thức bản thân mình Đây là ba xe đất các bạn Thì à, ước tính là tầm khoảng 15 tấn đất thì à, cái số đất này thì à, nó nhằm mục đích đó là à, để làm móng cho cái trại bồ câu Minh Dũng ở phía sau nhà kia tại vì cái con đường từ cái đống đất này đến cái trại của mình thì tầm khoảng 100 mét đó. thì tại vì ở trong đấy là cà phê trồng cà phê nên xe to không thể vào được nên bây giờ phải đẩy bằng những cái để những cái xe rùa này bạn đẩy cái xe rùa ngày hôm nay có thể nói là mình là một người phụ hồ và bây giờ thì à, mình sẽ trang bị một cái nón này và một đôi bàn tay thôi à đôi bao tay thì mình sẽ tham gia vào quá trình xúc đất đây các bạn nhé thì mình sẽ cầm xẻng để xúc cái xẻng đất như này chung là cái công việc này cũng khá là vất vả đấy với mình vì lâu lắm rồi mình không làm những công việc nặng như thế này mới có mấy xúc thôi mà rất là mệt hiện tại thì à, chỉ có một mình mình xúc thôi còn có một à, anh nữa đang à, đẩy những cái xe mà sau khi mình xúc này đi ra phía sau trại mình ước tính là khi mà chắc cái đống đất to này chắc mình phải xúc cả ngày Đây các bạn nhé, đống đất rất là to Sau đó thì đất này mình phải đi mua các bạn nhé Thì về nhà mình là không thể nào mà đào đất này lên để lấp vô chỗ khác được Đây là ba xe đất này Đây là lối đi vào nhà mình Tại thì mình đang ở à, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk Đây, đây là cái đống đất đây sẽ được di chuyển qua cái à, lối mòn này các bạn nhé Tại vì từ cổng nhà mình mà để đến cái trại thì cũng cả trăm mét Và vườn nhà mình thì cây cối rất là nhiều như này Chính vì thế thì mình không thể nào mà cho xe vào được Và những cái xe rùa thì sẽ dùng để đẩy đất trời thì nắng rất là mệt các bạn nhé à, bây giờ ở trại thì mọi người đang à, à, tiếp tục cái công việc của mình nhé các bạn nhé để à, à, làm sao để hoàn tất cái à, những cái à, việc à, xây cái trại này để làm sao để cuối năm cái trại này đi vào hoạt động đây thì mình sẽ à, tiếp tục có những cái hình ảnh ở trại ở huyện Môn Đôn tỉnh Đắk Lắk để à, gửi đến các bạn nhé hôm bữa thì à, cái cái clip của mình thì cũng à, à, đã bổ sung một số cái hình ảnh ở trại ở Đắk Lắk cho các bạn rồi ngày hôm nay thì à, tại vì mình ở đây à, có khoảng à, 4 5 ngày thì mình sẽ à, tiếp tục à, quay clip về này các bạn. Đây. Mọi người thì à, vẫn đang đổ đất ở bên trong để khi nào mà đầy cái cái nền này bên trong này thì sẽ mới mới đổ nền các bạn nhé ước tính là cái nền này là ngốn tầm khoảng 10 xe đất của mình 10 xe đất và mình sẽ phải à, đất hiện tại cũng đang rất khá lún xuống đây nhân công ở trong thì à, hiện tại cũng đang hoạt động hết công suất của mình cái việc mà đổ đất này thì nó từ à, cái chỗ mà xe ô tô nó đổ vào lên tới đây là khoảng 100 mét bởi vì hiện tại trong cái, à, cái vườn này của mình thì cây cà phê nó nhiều vì thế mà phải đẩy xe rùa thế này vào được bên trong cái chỗ hỏng này thì sẽ khoảng à, tốn khoảng một xe đất nữa cái hố này khá là sâu Hiện tại bây giờ là hơn 1 giờ chiều rồi Rất là nắng Nắng lắm các bạn ạ Nắng và nóng nữa hai ngày hôm nay là không có mưa rồi và nếu mà mưa thì cái việc đổ đất này thì nó rất là khó khăn đất này thì à, mình mua mà nó thuộc cái cái dạng như kiểu đất sét ấy rất là dính khi mà mình uh, lấy xẻng mình xúc uh, cho những cái anh kia đẩy bằng xe rùa thì cũng rất là chật vật vì lâu lắm mình cũng không làm cái cái công việc mà xúc đất hoặc là cuốc xẻng ít khi mình làm à bây giờ mình vừa mới đứng lên cái bờ tường này từ trên cái à, cao là nhìn xuống dưới thì cái à, đây thì tầm khoảng à, một tháng nữa thì cái trại này sẽ cơ bản là là xây dựng xong các bạn nhé và mình sẽ nuôi chim bồ câu ở đây vì ở những cái nơi vùng sâu vùng xa như là tây nguyên ấy, thì mình mới phải xây cái bức tường cao này thôi tại vì nhiều khi là đánh rét nó bò vào ảnh hưởng đến chim của mình và như mình cũng đã chia sẻ trong clip trước đó là chuồng này thì mình cũng xây lửng thôi để khi mà nó gió nó vào á thì nó tạo sự cái sự thông thoáng chim bồ câu nữa đây là vườn cà phê các bạn nhé đây là vườn cà phê này vườn cà phê này thì cũng của mình luôn đây là một cái hố mình tính đào cái hố này là để để nuôi thêm vịt này mình cũng ngay bên cạnh cái chuồng của mình thời tiết ở đây thì nói chung là nó cũng khá là thông thoáng và mát mẻ nó không như à, ở những cái thành phố phố lớn tại vì à, mình cũng có đặt một số cái trại ở những thành phố lớn thì thực ra thì cái không khí của nó nó cũng hơi là ngột ngạt thì cái việc nuôi chim ở những cái nơi thông thoáng thì nó, nó thuận lợi hơn rất là nhiều những cái sắt này thì sẽ à, được dùng để làm à, mái các bạn nhé hiện tại thì mọi người cũng làm việc những cái trại đã được hoàn thành sớm cái nhám đó mình quả rất là sai ở à, clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây thôi